chết mùi hết mùi đây con cái bên cứu mạng con cũng bự luôn mùa này mùa nước á nên mọi người đi kiếm đồ ăn cũng có nè vậy <laughs> em dạ. thế thôi cứ thế là mình, này phải có ba gà ha phải này đi lai chim nữa ừ. lai chim luôn tại vì mùa này là mùa nước đang nổi lên nè ừ. đang có nước ừ. hai, hai con này quá chứ ớt mình nhiều khi nó nhảy nó sảy quá ừ. rồi cái hàm quá các bạn ơi ồ oh, ok <laughs> lưới này là người ta văng lại để ờ, vào dịch đúng không này là người ta thả nước vô người cho dịch ra ăn đúng không ngày mai mình âm thầm mình đi cầm nữa chứ thông báo là đồ thiên hạ là cầm hết nữa <laughs> mình phải chơi uh, em đi, đi em đi bắt chuột cũng vậy đó em bắt chuột mà có chuột em không phải hơi tham nha nhưng mà mình đi bắt chuột cái mình im nha thấy chuột mình không dám chỉ không dám la cứ im lặng mà chụp chứ đông quá mùa này cắm này càng lúc càng nhiều người á cái mà mọi người mà thấy mà mình bắt chuột nhiều quá cái đầu mọi người bắt vô bắt chung nhưng mà mình mà cứ la lên là mình chỉ cái là mình không có mình ăn ừ, cá gì không em nghe nó lặng quá trời rồi này nè bụng bụng đúng cái thứ này mà mình chỉ có mình ở quê mình mới cảm giác được thôi chứ thành phố không bao giờ người ta cảm giác được cái này <laughs> đâu bói bự hả ừ, không à, kến cần luôn cảm giác bên đợt luôn trước, trước mình nấu cháo rồi đợt này chắc mình kiếm cái món khác mình làm quá <laughs> hồi trước mình đi cắt á, mọi người là lúc này lúa còn bây giờ là cắt lúa xong hết rồi mùa này giống như mùa nước đang nước nước đang lên á bự mùa này giống như mùa nước đang lên nè không bao lâu mọi người sẽ đi kiếm thêm cá linh mùa này là đúng là mùa cá linh với cái bông nguyên điển nè đúng không anh ừ. bông nguyên điển có rồi mà cá linh thì chưa thấy chắc mình ở đây mình hơi chậm xíu rồi còn mấy mồi cuối cùng <laughs> hai anh em cứ nghĩ là không có ấy nhưng mà xảy nhiều quá còn có một miếng mồi cuối mọi người thấy nè nước tới đây chân mình nè đoạn sảy rồi hả nè biết sao không con chỉ lâu xuống đất đất không thấy à ôi đất bằng chi ồ nè sảy nè tường này sảy nè sảy là mất mồi luôn không nó chừng mấy á khi nè anh em mình đi thăm tam tam nữa được á hiểu không à ý là khuya mình sẽ đi một lần nữa đúng không thay hai mồi luôn mọi người thấy là mồi đây nước cao quá bây giờ đi thăm chắc khuya nay như vậy tuần này mới dính nè xảy rồi hả ừ ủa sao nó ăn mà nó thoát được ta à? từng ngày mới dính mới thấy dính gỗ gàng loại lại xảy này Ủa, kiếm dùng tốt được à. cầm gì cầm gì mà không phá thôi chết mùi hiếu hết mùi đây <laughs> con cái bên cứu mạng con cũng bự luôn mùa này mùa nước nên mọi người đi kiếm đồ ăn cũng dễ lắm không phải như lúc trước lúc trước thì có lúa nên mình cũng hay sợ hay ngại nhưng mùa này là nước lên rồi nước này là mênh mông trồng ruộng là như là biển khơi vậy đó nên anh em kiếm đồ ăn cũng dễ lắm bây giờ hết mồi rồi anh hai phải uh, lấy uh, ốc ra làm mồi ốc bùi vàng làm mồi luôn rồi mấy ốc này bén lắm nè anh Đấy, chơi luôn em xưa bị lần uh, anh anh anh uh, anh lấy cái lá gì đó anh cắt cho em á bị một lần tới giờ còn thẹo luôn đầu ok ổn lửa luôn thằng người phải làm cho láng vậy đi ờ, thằng mình mới thấy đúng không ok ổn lửa <laughs> vậy mình đổi hả đổi đúng không ừ, đây địa điểm dời hơn hay là ở đây dời mọi người thấy nước nước tới đầu gối hơn đầu gối mình rồi hơn đầu gối luôn nước này mọi người ta người ta bơm vô vài ngày nữa là chắc sẽ cao lúa là sẽ có cá lương nữa xong mình làm gió láng đây hả hả xong rồi mình sẽ làm gió láng để mình nó thấy nó mồi hả à. ừ leo đây nè ngồi nước ngập hết đây tạm vậy cái leo lên ngồi đây cái thì chỉ à. ăn thôi chứ làm gì nữa vậy <laughs> được con cá thấy cưng à <laughs> cái đô hả à trời nguyên ngỗng nữa ừ vì con nào dám lại đây né ra em đi xuống dưới nước rồi bây giờ là 12 giờ đêm rồi anh em mình đi thăm này ai cần đầu này hmm. cái đèn nó hơi bị uh, mát mát <laughs> thôi rồi đợi cái này nó hót ngồi đợi này hiếu cho cục trình nối lên nha chán dính con xuống này thôi em bỏ vô trong cái lưng em rồi đâu rồi này dắt vô người mà nữa túi thứ hai nha <laughs> còn nha Đấy, đấy, nước vàng lên nhiều quá đây ở đây thấy được cái con mắt nó luôn nè thấy không nè không biết phải không ờ không Đó. Đấy, đấy, đấy. đấy đúng rồi em thấy con mắt nó đang mà chạy đâu chỗ này là nó im luôn á tại vì con mắt của nó buổi tối á nhìn thấy nó nó nó bị chiếu lên sớm dính vậy nhưng mà con này bự nè lấy làm khó khăn quá hả bà ơi quý vị tìm lắm Trời ơi. con này nãy lùm lúc trước mình thăm có đúng không nhín ừ, thơm tiêu tiêu đi thăm chứ bây giờ nước cũng bắt đầu lên hơn nhiều hơn hồi nãy rồi nhiều ơi nước bây giờ gần bằng bờ đê hồi nãy còn đi không mấy giờ nó hơi nhiều rồi tiếp tiếp Rồi hạt ếch nhảy quá trời nhỏ là Nhỏ hả? Duyên mà bự để làm gì? Thay luôn Mình có làm cho nó ướt cho trơn không? Đó, này luôn Chơi luôn cái đèn đem theo cũng như không chập chờn chập chờn <laughs> cuối cùng xài cũng xài đèn điện thoại cái này cái này như thể giống như đi ra à, đi đang trộm <laughs> đang trộm đây cũng cần à. chưa có gì hết hết nồi này bị sảy hả hết nồi ở đây có thể nghe được tiếng ếch nhảy quá trời ếch rồi nhái nữa hôm nay bây giờ là 12 giờ rưỡi hôm nay cũng 12 giờ rưỡi đêm rồi anh anh bỏ thử anh bỏ thử đèn ra anh bỏ thử đèn ra nè anh nhìn thử đây nè thấy con mắt nó sáng đúng không đúng không đó à, thấy con mắt nó sáng kìa mình ở xa cái này không cần chắc không cần đèn mình đi mình nhìn mấy cần gần gần cái mình thấy được luôn á thấy mắt là sáng luôn ok tiếng vậy rồi em nghe đằng kia hình như cái tiếng nhảy nhảy không biết dính hay không nữa rồi trời ơi mày đừng làm bánh tích mày anh em phải phạt để em đi thử đó mày trước luôn em nghe phạt phạt này không biết không có à nó nhảy dưới đâu luôn đấy em có nói có sai đâu ha em nghe rõ ràng mà <laughs> anh tự anh tắt đèn nha anh tắt đèn nha thấy không nè con. cặp mắt đó nè anh thấy cặp mắt nó chưa <laughs> em ở xa rồi em nghe mà rồi tới tới tới tới rồi ôi giỏi nha ít bự nha trời ơi hay quá ít bự luôn quý vị nè ôi ôi ôi ôi nè ôi nè nghe <laughs> thứ gì chịu nổi thứ này à, đầu thì chứ hả có thánh sạm nha mượn sải xíu mai à, anh em mình làm khoảng chừng trăm câu quay cho các bạn coi nha bữa nay à, này chỉ có ba chục câu à ba chục câu mà thăm vậy thì còn gì, gì, gì bằng nữa ừ. ra chiều giờ mình cũng được mười mấy con rồi ừ. mấy hai chục con rồi mình thay mồi khác thầy mồi thứ ách vô mai kiếm em thứ ách đó à. à, được không ở xa đã nghe nó nhảy phẹt phẹt rồi mà rồi anh đi trước đi em hết nghe rồi em nghe em dành đi tiếp hay mày trời thấy ghét không <laughs> anh bị dính lưới rồi ghét thì chứ hình như là sau lưng ừ. em còn ừ. nghe em nghe tiếng dính rồi sao đây đây đây nè à, bỏ vô mẹ thú vui gì còn gì bằng nữa thì mùa dịch thì không đi đâu được thì mình ở nhà mình đi cầm câu ếch okay. Ờ. à. thì nó ăn vô dính lưới luôn rồi bây giờ mình phải sợ lưới ra đúng phải đồng hay mình muốn đi mà giờ này mình đi không ai nói gì chứ mở thành phố như là xong rồi giờ này là hỏi mày giờ này <laughs> mày đi đâu giờ này rồi đó tôi đi cảm ơn không mà à, anh ở thành phố <laughs> rồi làm sao ra mà ít đâu ra giờ này chỉ đi rình nhà người ta thôi đang bị dính lưới rồi Vậy bây giờ mình vô là mồi mới đó, trà cho cái nền láng này nha quý vị à nghe đây có tiếng sảy mà không biết được có à, nhiều khi mình mình mình làm giống đây, như thấy à? dính nữa nè em nghe đây tiếng tiến sĩ có gần con này hơi hơi nhỏ <laughs> nè im con này hơi nhỏ im nhiều cái nhưng mà có dính là, là thấy có vui rồi gì nhỏ vậy ôi ít gì nhỏ gì nhỉ vẫn ngoài ở tay gì nữa là nhỏ không đánh lại đó đó này, thêm mồi mới hết nghe xảy rồi hồi nãy đứng gần kia mà nghe được nhảy Đây, im lặng quá giá lâu xuống nhiều dính đi đây đây đây mùa này mình đặt nó nó dính dễ dính hơn cái lúc mà trước anh em mình đặt nha ở chứ này mình đặt đi kiếm Ôi, ờ, đã dữ vậy Ê, chưa có khi nào mình đi thăm hết mà thăm đợt hai mà nó dính dữ thần vậy đó Người ta thăm Đợt này có hy vọng Người ta thăm hết người ta chỉ thăm được một thôi Chỉ có mình đi thăm hết mình thăm được đừng <laughs> đừng người ta là đi thăm buổi chiều buổi tối Tối ta thăm xong là người ta sáng người ta mới Ủa, đi nữa nhổ. Nè hai anh em mình à, nửa đêm là 10, 12 à, giờ gửi một giờ là đi thăm tăng nữa nha tại vì biết sao ở nhà không chơi game mất công về có ích cho xã hội có ích cho gia đình ừ. chuẩn bị gỡ sở cái này nữa nè ừ. à, vậy chờ nó dính lý tại vì nó nói mày đó nhớ không ừ. là nước nó nó nó nó, nó lên á hồi nãy anh em đi thăm nước rồng nước hồi nãy nó không có nhiều mà nước về ừ. giờ nước nhiều lên kéo đầu lúc mấy cái gò nè nó leo lên ngồi trời ơi này phải có đồ bắt nhái cũng nhiều nữa này là mai nhà mình có được đồ ăn nha mà không biết mai không biết làm gì với món này đây không biết làm gì món gì với mấy con ếch này nhiều nha các bạn ờ, xong rồi này sáng năm sáu giờ mình đi thăm một lần nữa nhỏ. sáng mai mình đi thăm ấy mình đi nhổ nữa là mình sẽ quay được cái cảnh mà nước phải ra trời ơi lúng lúng cỡ này nè mai mình đi nhổ nữa mình sẽ sáng buổi sáng này sẽ thấy nước nhiều hơn nữa rồi anh thay một ngồi suy gấp vô đây này nhỏ quá mấy bạn không thấy thì sao chứ này là gái gái nhảy nhiều mà không có cách nào bắt được thì ếch ếch nhảy cũng to nữa mà không biết đường nào bắt được nó ừ, bây giờ tôi cần